Ôi Âm mộ Không đặt đi mộ hả Đây Đặt hả Năm mà alo nè nè Đặt thì lên như nè Lần đăng nè Bệnh nhầm mi hả Nà nó hiu ấy nè Nà Nó bậy nó hiu được Nà nà lo cho nà nà đi tòa nà